từ ngày mình chung lối hạnh phúc mai nở trên môi cứ thế yêu mà chẳng bối rối dù cho ai kia muốn nói gì vẫn bước đi mặc kệ lý trí hãy nghe con tim nói rằng just love cuộc sống sẽ không chờ mãi đâu just love I don't know I don't know người ta nói hạnh phúc sẽ chẳng bao lâu. chút u sầu I don't know, I don't know Con đường dài phía trước Nắm tay nhau và bước đi out love Vì khi đã yêu Những sóng gió đi qua cho ta gần hơn Vì cho rất nhiều Dẫu có nắng hay mưa sẽ chẳng cô đơn I don't know, baby I don't know Mai đây sẽ thế nào Chỉ cần biết mà chẳng bối rối dù cho ai kia muốn nói gì vẫn bước đi mặc kệ lý trí và hãy nghe con tim nói rằng just love cuộc sống sẽ không chờ mãi đâu just love I don't know I don't know người ta nói hạnh phúc sẽ chẳng bao lâu 在。 theo dõi video vừa rồi của mình kết hợp cùng với ca sĩ Lily và trong sản phẩm vừa rồi thì mình có sử dụng một cây đàn mang thương hiệu Custom Entity thương hiệu của à, shop mình và à, ngoài ra thì mình có mở các lớp guitar tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như các bạn có nhu cầu muốn học đàn hoặc là muốn mua đàn thì các bạn có thể uh, inbox hoặc là theo dõi trên fanpage của Entity Music Center. Và nếu như các bạn muốn chơi được bài hát vừa rồi theo phong cách của Danh Tú bạn hãy subscribe kênh youtube của LED Music Center để đón chờ những sản phẩm cũng như là những video hướng dẫn sắp tới của mình nhé. Ok, xin cảm ơn các bạn.